Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé Hôm nay em à, buổi tối đây em cũng phải cận cảnh nha Đi ra quay ong xem nguyên nhân tại sao là ong nó ở ngoài à, cửa đây quý anh chị nhé Ngoài cửa rất nhiều đây Như quý anh chị ở dưới này có một đùm dưới này nhỏ nhỏ đó Trên này nó bu ra ngoài Nguyên nhân là Phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao Tức là nguyên nhân vì sao thì chúng ta xem một chút thì em sẽ nói cho quý anh chị nhé cái buổi tối này như quý anh chị thì em phải bật đèn điện thoại này phải cái đúng cái điện thoại này bật cái đèn nét lên đây quý anh chị này để nó sáng được nhé rồi quý anh chị chờ em một chút để em chia sẻ lên trên à, nhóm chút nhé rồi em Tony đây để em chút nữa quý anh chị nhá em chia sẻ những cái phay là xong rồi rồi em đã quay trở lại đây quý anh chị ơi em à, Tony tiến đây. đây nguyên nhân à, vì thật sự thì em nói nhanh vào đề luôn quý anh chị nhé buổi tối nay thì em ờ, cũng ờ, bận quá chưa làm được cái video nào thì tiện ngồi ong đây thì chia sẻ với anh chị luôn thì đàn ong này nó cứ đông quân quý chị nhé nó, nó nóng quá thì bố ra ngoài nó nghỉ ạ nhưng quý chị đây ra ngoài nó mát hơn ạ một số đây như quý chị thấy nó đang quạt đấy nhé một số đang quạt đấy nó nằm quạt đang quạt nằm mát đấy giờ chào bạn đang xem nhé bạn nào xem hãy comment để mình biết mình chào nhá để em ờ, cho to lên chút như quý chị thấy đây ổ một ổ ong nhé thì em sẽ đi một loạt hết cho cho quý anh chị biết ạ em sẽ đi một uh, vài ổ xem là cái ổ nào mà ong ra nhiều nào chúng ta biết là cái ổ quân mạnh như bạn nhé vì hiện tại quân đông quá mà quý chị ạ quân đông quá thì nó phải bụng ra ngoài đây quý chị ơi đây như quý chị thấy thì em ờ, đang ờ, soi đấy thì ở đây thật sự là số lượng ông rồi chào Tuấn TV nhá ông nội ông nội bạn ơi ông là ông nội nhá ông đây thì nó nắng quá nó phải nóng quá nó phải ra ngoài các bạn nhé nóng buổi tối thì hiện tại giờ đang nóng nắng lắm ờ, các bạn ạ thì nó phải buộc ra ngoài vì số lượng quân nó đông quá đấy để mình bật đèn lên cho quý chị và các bạn xem thấy rõ hơn nhé rồi chào ẩm thực ờ, phong nha nhé chào ba bạn đang xem nhé đây là nguyên nhân ờ, nó nóng quá ra ngoài các bạn nhé ở dưới đây dưới dưới này quay đây là một số ong ra đây các bạn này còn một số đứng hàng đằng trước là nó quạt nó thổi vào trong các bạn nhé thay nhau á tức là nóng quá nó thay nhau còn là quạt xong là ra ngoài nghỉ các bạn ạ đây nguyên nhân như vậy nhé mình chia sẻ cho quý anh chị và các bạn xem ạ như ổ này đổ ổ này đông quân này. ổ này ít quân này quý chị này ổ là đông quân là nó như vậy vài ổ đông quân lắm nha quý chị nhé ổ này ít quân đây nó cũng đang quạt đây các bạn này không biết quý anh chị nhìn có rõ không em nhìn thấy đây là cánh quạt đang quạt nhé rồi em sẽ quay hai ổ đây đông nó ra ngoài đông lắm quý chị ạ đây nằm à, một cục luôn quý chị nhé đây ạ Đó, như quý anh chị thấy nhá toàn bộ đây là một số nó quạt đấy ạ số ngay ở cửa canh cửa đây nó quạt các bạn nhé có con bu à, trên nó quạt cánh trên đấy nên này là mát giữ nhiệt cho con à, chứ là ấu trùng trứng à, trứng trong ấu trùng đông các bạn nhé à, chào uh, quang vũ vinox nhá ba bạn đang xem này quang vinox và bạn tuấn thì hãy các bạn làm từ phong nha thì hãy qua bên nhà giao lưu đi nhá các bạn chưa quen hãy qua bên nhà giao lưu đi ạ đó như vậy là mình sẽ chia sẻ như quý anh chị đây tiếp tục đây thì ổ này quân nhiều hơn này quý anh chị này ổ này đông quân này đó như quý anh chị thấy này những ổ là đông quân nó phải buộc ra ngoài nó nghỉ nhé các bạn nhé nước ngoài nó đỡ ạ rồi ok anh rồi thì à, bạn các bạn không thì chúng ta làm youtube thì phải uh, giao lưu và qua học hỏi nhau nhé cùng giúp nhau thành công bạn ạ phương châm là như vậy nhé cứ để lại các bạn cứ hãy qua bên nhà nhau mà để dòng comment là các anh chị và các bạn biết nhé chào du lịch uh, cuộc sống uh, ăn uống trà lồi nhá rồi bạn du lịch với bạn ẩm thực phong nha này là bạn này cùng chủ đề này hai bạn này qua nhà nhau là nó sẽ đưa view lên cùng nhau nhé các bạn làm cùng một một cùng một chủ đề thì là, tương tác là nó tốt cho kênh các bạn nhé khác chủ đề tương tác cũng tốt nhưng mà nó không tốt bằng một chủ, chủ đề cái chủ đề ăn uống nào hoặc là chúng ta làm vinoc thì chúng ta chơi vinoc với nhau bây giờ như là bạn bạn quang vũ này bạn quang vũ mình là vinoc là vinoc với nhau là hay chia sẻ cuộc đời cuộc sống này mà các bạn à, qua bên giao lưu à, cái, cái kênh ẩm thực vẫn được giải trí vẫn được nhưng mà nó không uh, kéo view về cho nhau đâu nó ờ, được mà không ờ, gọi tương tác tốt thôi chứ không có view về nhau rồi cùng chủ đề này nó tốt hơn ạ như mình đây mình thấy vậy là mình quay chia sẻ ông luôn các bạn nhé đây nha mình sợ tối là không có đèn là chúng ta nhìn không thấy à mình phải bấm một cái điện thoại này một cái điện thoại này để mình ờ, cận cảnh mình quay quý anh chị luôn nhé đây là mình to ly đây các bạn nhé hôm nay này ở uh, ăn uống uh, đã xíu giao lưu uh, rồi ok nhé để chúng ta cứ giao lưu đi thì ờ, để lại những dòng comment này anh em biết thôi đây một số ông đây mình nói với quý chị và các bạn này. đây như ở dưới đây là rất ờ, quân rất nhiều nhé nó nằm mát ở dưới này thay đổi nhau các bạn nhé ổ là đông quân nó thay đổi nhau nó quạt ạ rồi mình sẽ tiếp tục đi, đi vào đây xem mấy ổ nữa các bạn nhé rất nhiều lắm ờ, quý chị ạ đây mình to đi tiến đấy nhá đây tiếp tục đây bạn này đây ổ này thì cũng nó cũng vừa vừa quân đây các bạn nhé lượng quân đây này nó cứ thay nhau ra đây ngoài làm quạt mát nó nghỉ nhé đây mình sẽ để các bạn nghe rõ nhé tiếng ờ, cánh quạt nó ù nữa các bạn nghe rõ không đây là mình sẽ để gần đây ạ đó những những con ong nằm quạt nằm mát nó kêu ù các bạn nhé những con nào ra ngoài nó mua một tống nó nghỉ đây là những con quạt được thay đổi đấy các bạn nhé đây các bạn nghe rõ này mình nghe rõ nhé, không biết các bạn ở trong có nghe rõ không ạ mình ở ngoài hiện tại là nghe rất rõ cái tiếng quạt của ong này. ạ đây ổ đây cũng vậy nhé bạn nhé nhiều ổ nó mạnh đông quân nó phải ra ngoài nên nó những con này nó được nghỉ ngơi các bạn này những con đứng ngay cửa hang này cửa hang này đó như cái điện sáng của mình bấm giữa, giữa trung tâm này các bạn nhé là những con đây là đang buộc quạt đấy quạt nó kêu ù đó à, ok anh nhé à, đúng rồi thì chúng ta phải à, giao lưu đi nhé các bạn hãy qua bên mà giao lưu để lại dòng comment để chúng ta thêm thôi chứ không mất không mất cái gì các bạn nhé trước mắt chúng ta thêm giờ thêm người bạn thêm uh, sắp nhiều cái lắm các bạn ơi được nhiều thứ chứ không phải một thứ các bạn nhé đó mình đã chia, ờ, chia sẻ cho mấy ổ ong này ổ này cũng ít các bạn nhé từng ổ một ổ nào nhiều ổ nào ít thì chúng ta nó nằm mát à. mấy ổ đấy cũng ít ạ à. đây ngoài đây có mấy ổ các bạn ơi mình ở ngoài cây đây như mình chia sẻ đây một chút thôi đó như quý anh chị và các bạn thấy mình bấm cái đèn đấy các bạn thấy một số ong nó ra đây bên đây nữa các bạn nhé đây nằm nó ra nằm mát nguyên nhân như vậy là mình nói nguyên nhân cho quý anh chị và các bạn là xem à, hiểu nhé du lịch à, ăn uống ok anh nhé đúng rồi à, các bạn kể cả các bạn làm cùng chủ đề thì chúng ta lên tương tác với nhau thì nó sẽ kéo view cho nhau nhiều lắm nhé cùng chủ đề mà. bạn cứ qua nên giao lưu là sẽ bị được kéo view các bạn ạ cái đó là rất uh, tốt nhé mình sẽ đi vào trong đi ra ngoài càng ra ngoài càng tối các bạn nhé vì ra ngoài nó không có điện là mình ở gần sân thì có điện hơn à, như quý anh chị đã thấy thì đây mình sẽ chia sẻ một chút thôi mình hôm nay mình giao lưu một chút để nói chuyện với ờ, quý anh chị và các bạn nhé hôm nay làm về chưa có, có video nào để ngồi nói chuyện với các bạn đây mình à, Tony Tiến ạ ong đây thì như quý anh chị đã thấy đó mình đã soi vào ổ ong đây thì ong mùa này mùa hè ra buộc nằm trong ổ nóng ra nằm mát với nhau phải nghỉ ngoài này các bạn nhé để cho con con côn trùng và uh, trứng với ấu trùng trứng và ấu trùng nó ra nghỉ nhé hôm nay thì mình ngồi nói chuyện đây chủ yếu là mình giao lưu là chính chứ không có nói về ong mấy đâu các bạn nhé mình nói về ong nhưng mình chủ giao lưu anh em ờ, trước mắt anh em một số kênh đang vào tương tác à, Tuấn chào cả nhà nhé bạn Tuấn chào cả nhà thì các bạn hãy qua bên nhà bạn Tuấn nhé thì chúng ờ, mình phải cầm một cái ờ, chiếc máy này để mà vừa là để đọc được cái tin nhắn này, vừa được cái là cho nó sáng các bạn nhé phải tươi đèn led lên thì nó mới rõ được gần cửa nó vẫn tối lắm nhé các bạn nhé có một số như như mình chia sẻ đây thì à, tiện đây mình đi chơi thì mình review luôn bạn nhé hôm nay là đi chơi tối trời nóng quá thì anh em chạy đi chơi tối mà chưa có video được tiện qua đây chơi thì à, quay luôn các bạn ạ một công hai việc nhé vừa đi chơi vừa có video như quý chị thấy hiện tại giờ những con đây này như con em để đèn đây ngay góc đèn đây sáng lên chiếu vào ống đèn đây là những con nó được nghỉ đấy các bạn nhé quý chị thấy chưa nó được à, được nghỉ nghỉ quạt ạ mấy con kia là buộc phải quạt các bạn ạ rồi một số thì em đã chia sẻ lên trên eh, nhóm các anh em đã hoạt động thì cũng à, qua ủng hộ thì, thì cảm ơn à, sáu anh chị đang à, ủng hộ nhá em Tony Tiến em vừa phải bấm đây để chào ờ, chào ờ, ờ, chào hành Mr Hành nhá chào Tuấn chào du lịch giải trí này hãy qua bên kênh Mr Hành chia sẻ về bất động sản cũng nhiều cái giá trị hay lắm các bạn nhé mình thì hôm nay thì tiện thì mình cũng cũng cũng, cũng ngồi livestream được hai cái bạn nhé trưa nay thì à, sáng nay đúng nay chim sớm từ lúc 7 giờ mấy nhưng mà thật sự là bận quá này hôm nay chim được 10 giờ mới nay chim các bạn ạ bây giờ thì tối nằm một cái nữa thì à, mấy ngày nay này nó cũng đang à, bận rộn với công việc à, các bạn nhé ai cũng mình làm youtube thì mình cũng tranh thủ thôi vẫn phải có video đều các bạn nhé nhưng mà cái công việc chính của mình kiếm cơm mình phải đi kiếm cơm trước các bạn nhé không thể bỏ bê được cái công việc hàng ngày của chúng ta nhưng mình đây là mình chia sẻ một số ong như là hiện tại buổi tối thì không biết được của chỗ chỗ các bạn nuôi ong thì như thế nào nhưng chỗ mình đây hiện tại giờ thì nó nắng nóng quá thì nó cũng một số ong đi ra ngoài nó quạt như các bạn nhé đây mình sẽ tiếp tục ờ, đi ra ổ ngoài này cho quý chị xem ổ đây nó đông quân hơn một chút này ổ ra ngoài nó ra ngoài rất nhiều như các bạn nhé nhưng ổ quân ờ, đông ra ngoài nhiều thì mình ra ngoài mình vẫn có đèn nét này để mình bấm đi cho các bạn sáng thấy sáng đỡ hơn ấy. nhìn thấy rõ hơn nhé đây như các chị thấy đây ổ này ra nhiều hơn này nó cả thành hai thành này các bạn này đó mình sẽ cho gần đi một chút thì quý chị nhìn thấy chưa đi đi đi đi vào ông nó, ông nó chích ông nó chích đừng động mà nhà mình bình thường là mình về đây không vấn đề gì các bạn nhé buổi chập tối là mình ít khi mình bật điện lên ạ bật điện lên buổi tối này nó ong nó quáng đường nó, nó về nó không biết đường hướng, hướng đi ấy. Nên mình bật điện là sau ờ, đây là ong nó ra ngoài thì như con chị là dưới đít này dưới đít thành này mình đã soi đây một có một số ong nó bu nhiều nhé đây này đoạn dưới ờ, dưới thành đó còn trên đây một số con nó được nghỉ được con con trước đây đằng trước chỗ điện thoại mình đây đang cầm đây là đấy thẳng đấy là cái chỗ đấy là uh, những con ong nằm mát cho những con ờ, con nhộng trong con trứng trong các con trong nằm đang làm việc các bạn nhé con chúa đang làm việc chúng ta nó phải sưởi ấm mát à. nóng quá anh à ra hóng gió đúng rồi thì mình cũng đi cái tư Hành là mình cũng nắng quá mình cũng ra hóng gió đây mình cũng nói chuyện chăm gió với quý anh chị và các bạn một chút ạ à, vì tiện có một cái video ong nhé rồi cũng cuối video thì em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé đây quang cảnh ong đây quý anh chị và các bạn thấy này đây, mình theo gần đây chút ạ mình vừa bấm đây thì quý anh chị vừa xem thì hãy thấy hay thì xin quý anh chị hãy tặng em Tony Tiến một like nhá anh chị em chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đón nhá em Tony Tiến xin chào và hẹn gặp lại video sau nhá em xin chào ạ Xin tổng chào năm anh em đang xem nhé. Chào Mr. Hành chào các bạn đang xem nhé. Tổng mình chào tổng tổng thể luôn nhé.